Ok, hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với tiết mục uh, quay cánh cá bà tiếp Tình hình là mình đã kiếm đủ nguyên liệu rồi Giờ thì triển luôn thôi Đầu tiên là ngọn lửa con đo lâu con đo 30 trao 30 bless 30 soul ba mươi Christian của 8 viên uh, medium magic stone và à, cái bùa may mắn để tăng 10% tỷ lệ vẫn là công thức cũ thôi à, chúng ta bắt đầu con sói nó vướng hết rồi để nhìn thấy cái tay thằng này nó tung là một lần hai lần bắt rồi nào tung đi em một càng Nó hơi vướng nhỉ Con tung một lần Chống Hai lần kia Xung quanh này Một Hai nó tuyến nào anh dưới hơn cơ bản hôm trước em phát một năm mươi phần trăm đúng con tỷ lệ của ngày hôm nay luôn tỷ lệ mắc của xoay kính cũng bằng rồi vào đây lại là cày cô tiếp để kiếm đồ rồi lại là làm clip qua đi thành cấp ba tiếp nhỉ đấy còn là hôm nay nó hơi là đáng buồn xíu nhau không sao chúng ta làm làm làm ngã ở đâu nó lại tụi em ok, tạm biệt anh em hẹn gặp lại anh em ở những buổi xoay cảnh cấp 3 tiếp theo bye bye không những xoay cảnh cấp 3 mà còn ờ, xoay cảnh khác có thể là cảnh ờ, đặc biệt chẳng hạn ok bye bye